nó mới nhăn mùng ngủ rồi cái nào nó mới cũng dở mộng chung vô rồi nằm chung với mẹ ôm mẹ chút rồi đi ừ, tắm ừ, mẹ ừ, vô ngủ <laughs> vậy đó ai chỉ gì xăm cái chân mày á dâu dâu nó làm bên nghề thẩm mỹ á về nó nó nó đè mình nó xăm mẹ là người thứ hai thử nghiệm sau mẹ em Tôi tên à, Quỳnh Thị Thắng Thắng ha Dạ, sinh dạ. năm 63 <laughs> Cô làm à, làm à, là, gì? Tôi làm ruộng Làm ruộng, quê đâu cô? Quê ở dưới Cần Đức á Cần Đức Long dạ. An dạ. dạ. cũng gần đây thôi dạ. Đi quốc lộ 50 là tới ha Dạ, <laughs> dạ. Rồi. Xin dạ. mời chị à, Chào anh Quyền Linh, chào à, dạ, em. chị Lê Lộc ừ. Dạ, em tên là Trần Kim Ngân à, Làm dâu của mẹ Thắng 30 tuổi Nhưng mà làm dâu của mẹ bao lâu? Dạ, gần 2 năm Gần 2 năm cái ngày đầu tiên mà cô gặp con dâu tương lai á cô cảm giác nó cô à, bé là thế nào nó à, đi làm thành phố chú rồi nó dắt về thấy cũng à, bất ngờ là mới nói nhỏ đó là nhỏ nào nó là phải ghệ con hôn hay là bạn ghệ nó là nói gì? là ghệ ghệ hả <laughs> ghệ là gì là là là, là vợ nó đó <laughs> Ủa vợ là ghẹ hả? Ở dưới quê người gọi là ghẹ phải không cô à, hả? À. Ở, ở, ở có chỗ tôi kêu là ghẹ <laughs> Tao nó mới nói là vậy đó là cái tôi à, mới hỏi nó vậy chứ con suy nghĩ kỹ chưa Thì nó nói là nó kỹ rồi à, <laughs> vậy đó Nhưng mà à, cô ghê. Dạ. thấy cô gái vô tương lai mà lúc mới gặp á mình cảm giác sao có yên tâm thấy thích không ừ, thấy không được thấy tính tình nó sao tốt cô? nó tốt nó tốt hả? nó về nó vui vẻ nó cũng hòa đồng lắm lúc dạ. mới về nhà có phụ làm gì không phụ nó làm tùm lum hết á làm gì thì cũng nấu cơm rồi vô cũng làm này lặt rau lại ờ, đồ vậy đó làm Mà được không dạ lặt rau cũng hao lắm chú lặt rau hao lắm hả à, lặt... lặt kỹ lắm lặt ờ, bỏ hết à lặt lấy ờ, cái sạch lắm thì đúng rồi lặt ký rau còn có là gram nữa <laughs> không biết là cái lần đầu tiên khi mà chị gặp mẹ chồng á chị ấn tượng nhất điều gì dạ mẹ dễ lắm mẹ gặp dễ. ai mẹ cũng nói chuyện vui vẻ lắm dạ ăn uống thoải mái tại vì lần đầu tiên là ông xã dẫn ờ, bạn ờ, cùng đồng nghiệp á dạ. đi về cũng cả chục đứa rồi trong đó có em thì à, mẹ mới hỏi ủa ê lưng con đứa nào là ghế mày vậy <laughs> xong rồi mới chỉ em dạ lúc đó em cảm giác sao khi dạ. chỉ đúng ghế này thì, thì <laughs> cũng rung à, cái gặp mẹ cũng rung nên nói chuyện hồi cái thấy mẹ dễ cũng thoải mái rồi những cái ngày đầu tiên sau đám cưới đó rồi mình ở dưới quê bao lâu làm à, có nấu nướng gì rồi có phục vụ ờ, nhà chồng cái gì không dạ không có đám cưới xong rồi ờ, nó đi ờ, ngủ rồi tôi dậy làm đồ ăn sẵn rồi xong rồi nó đi dậy cái ăn cái nó đi làm giấy tờ giấy kết hôn rồi đó đặng dạ. nó lên phố nó ông phố nó đi làm á như cái đêm đó <laughs> sáng dậy ngủ tới mấy giờ cũng bảy tám giờ vậy đó <laughs> tại vì mình cũng ở quê mình cũng không có gì làm hay là nó cũng đâu có biết làm gì đâu thôi mình làm được thôi mình làm hết luôn trời đất ơi nó <laughs> có giặt vũ gì phụ không, quần áo không giặt vũ gì hết có nấu nướng gì không dạ nấu ờ, có nấu ăn cứ nấu ăn về... ngon không nó nấu ờ, thì ngon hai mẹ con có hợp khẩu vị gì không ừ, nó ăn thì theo khẩu vị nó thì nó nó trên này nó khác mình dưới thì khác mình dưới tại vì mình ăn mà thí dụ mình nấu mình chua thì ngọt ngọt mà à, chua chua còn nó thì không chịu ngọt à, nó nấu nó niêm nó vừa ăn thôi à <laughs> nhưng mà chị ơi hai mẹ con mình có thời gian gắn bó với nhau lâu không dạ thì cũng ờ, mỗi lần về chơi là được uh, hai ba bữa vậy đó ừ rồi tụi em lại đi làm nữa thì nó hai cũng mẹ vậy con có tâm sự gì không nó cũng dễ mến lắm nhưng à, lên là tại vì nó thành phố nó về là tôi à, tối hả về tới à, tối mò à nó nhăn mùng ngủ rồi cái nào nó mới cũng dở mộng chung vô rồi nằm chung với mẹ ôm mẹ chút rồi đi tắm mẹ vô ngủ <laughs> vậy đó chứ không phải vậy đó. phải tắm trước rồi mới ôm mẹ <laughs> tại vì lâu vậy mà hai mẹ con mình hợp nhau nhất điểm gì dạ hợp nhau à em thấy cái gì cũng hợp tại vì hai mẹ con ai cũng dễ chứ cái gì cũng được á quần áo á thì em cũng có mua cho mẹ mà mua cái mẹ nói hơi chật với lại màu này tối quá tao đâu có già dữ gì đâu đúng rồi <laughs> mình phải mặc màu nó, sáng cho nó tẻ nó trung. mua cho hai bộ tết nó mua cho hai bộ một dạ. bộ đồ nó mua thì mắc tiền còn con gái mua thì đồ rẻ tiền mà con gái mình thì nó biết ý nó mua cái rộng rộng dạ. mình dễ mặc còn nó mua thì chật về mới nói à, của con mua chật quá ngang ơi mẹ mặc không có được cái nói để đồ con chê mua mẹ chê hả vậy mốt con không mua nữa <laughs> nó nói vậy là hơi buồn không nó trời ơi mày nói vậy sao được mày rồi thôi à <laughs> rồi có buồn không không vậy nữa nhưng mà hồi là, là có mua lần sau có mua nữa không, không cô vậy nữa rồi ừ. mua đôi dép à. vậy đôi dép về cái mình quý đi mình nhâm cất tại của dâu mình mua mà dạ nhâm cất cái nó nó cũng nói mình chê nữa nó nói sao con mua về cho mẹ mà mẹ không mang mẹ chê mẹ để hoài vậy nó đâu phải mẹ mà chê mẹ cất để dành đi đâu mẹ mới mang mang sự cũ ờ, vậy đúng rồi nó, nó, nó, cái em mới nói trời con mua cho mẹ là mẹ mang mẹ mang chừng nào cũ con mới có cơ hội mua đôi mới đúng rồi ai chỉ gì xăm cái chân mày á dâu dâu nó làm bên nghề thẩm mỹ á về nó nó nó đè mình nó xăm <laughs> dạ tội nghiệp lắm mẹ là người thứ hai thử nghiệm sau mẹ em <laughs> hồi đó em học nghề á à. tại vì ra ngoài đâu có ai ờ, dám đưa mình làm mình mới học nghề mà à. thực hành <laughs> xong cái em làm mẹ em là ở sài gòn xong cái em về em làm mẹ mẹ ở dưới tội nghiệp không đem hai bà mẹ ra thử nghiệm đó à, để vậy là xăm chân mày thôi hả cô dạ, xăm xăm chân mày xăm môi còn xăm gì nữa xăm môi luôn à xăm môi làm hết nó cũng cho tiền đó nó biểu đi ờ, mẹ đi cắt mắt đi con mắt mẹ bị sập rồi đi cắt đi trời đất thôi mày cho tiền tao ăn đi tao khỏi cái không có cắt đâu rồi à, con cái nó có sữa gì nữa không có bơm gì rồi hả <laughs> chị ơi ở nhà hai mẹ con mình có nhiều kỷ niệm đáng nhớ với nhau không dạ thì lâu lâu về chọc kẹo mẹ cái mẹ giận xong cái bắt đầu đi năn nỉ chồng nó, làm gì đó ẩm nhỏ gì đó rồi cái à, nhỏ à, khóc hay gì nó cái nó kêu nhỏ đi pha sữa thì chồng pha sữa à, nó quá trời bực bội để nghe rồi nghe mình nghe mình cũng sót nữa nó, nó nạt cho thằng trai mình nó mình cũng sót à. trời ơi sao à. nó dữ dữ vậy nạt chồng trước mặt mình luôn hả có bao giờ cô la con dâu chưa không nó làm đâu có làm ở chung với mình đâu mình nhưng có bao giờ cô à, giận nó cô ờ, gì đó tối mình nằm suy nghĩ xong dâu nó kỳ quá không có không. có hả hổm rủ nó lên đây nè nó lên đây nè nó không đi là buồn là giận rồi đó nó về không nói tới nữa đó nó nói nó mập nó bự quá à nó xấu lắm nó không dám lên ai đăng ký tham gia chương trình mẹ trời ơi nhưng mà cô đăng ký chương trình này ờ, thấy vui hay sao cô thấy vui rồi, ờ, ờ, đăng ký rồi mới nói gửi số điện thoại đồ lên đó rồi à. trên này điện về cuối cùng sao xong nữa? rồi cái nói với thằng chồng nó bạn gì đó nó thôi kệ đi làm cho mẹ vui à. à làm cho mẹ vui đúng không rồi cô với lại con dâu á có những cái điều gì mà nó chưa hợp với nhau không sáng ngày nó về là sáng ngày nó ngủ tới 8 giờ luôn á nó đâu có vậy nó nấu nó nướng nó làm gì đâu vậy chứ ai nấu túi thậm chí pha phê sẵn cho nó luôn á có giặt quần áo cho nó không thì làm luôn á tại vì mình giặt đồ mà nhưng mà có bao giờ cô nhắc nhở chị không tại vì nó không có ở chung với mình á thành ra không có cái gì mà để mình xích mích với nó mà mình giận lâu hết rồi cô có mơ một ngày nào đó mà con dâu với con của mình về ở chung này kia không chắc không có mưa nổi quá tại vì à, nó có công ăn chuyện làm trên này thì để cho nó làm tại vì ba đứa à, con là hai thằng trai đứa con gái à, cũng dựng vợ gả chồng hết rồi dạ. và cũng hai bà già với bà mẹ già nước vậy nuôi đó kìa nhà có ba người vậy đó rồi mỗi tháng con dâu nó có gửi quà gì về không có cũng gửi mua qua mạng rồi đó gửi người ta đem tới giao ừ rồi la <laughs> cái tôi la nói dạ, mày mua làm chi vậy nó mắc thấy mồ để đây mẹ mua ăn được rồi nó nói mẹ không mua rồi mẹ ăn mẹ à, uống thuốc mà mẹ không ăn ừ, sao hết bệnh rồi vậy đó ừ. thấy nó thương vậy sao không lâu lâu mình có làm tiệc sinh nhật đồ cho mẹ đồ không chị dạ um, tại vì sinh nhật mẹ là không có biết ngày chỉ có những ngày lễ giống như 8 tháng 3, 20 tháng 10 rồi lễ của phụ nữ thì à, em có tặng quà cho mẹ rồi lần đầu tiên là tặng bông cho mẹ xong cái mẹ nói là... trời đất ơi bông tao đâu có ăn được đâu <laughs> nên là đừng có tặng nữa cho nhiêu á thì đưa đây tao xài <laughs> cụ thể ha thiết thực ha cô ha à. <laughs> nhưng mà chị ơi em hỏi xíu nha chị thấy thương mẹ nhất cái điểm gì dạ thương mẹ lắm tại ờ, tay mẹ là một bên không có không có sức khỏe à, giống như một bên mẹ yếu nhưng mà một mình mẹ nuôi ba anh em lớn rồi mẹ cực lắm người phụ nữ nào cũng hy sinh vì con cả dạ. bây giờ để xem con trai cô nói gì nha hai vợ chồng thì đi làm ở thành phố ừ, cứ một hai tháng thì có về quê chơi một lần thì mỗi lần về á ừ, là mẹ lấy bắt gà bắt vịt ra làm mỗi lần làm như vậy á thì ờ, xong rồi lên là vợ lại than ờ, là ờ, về quê chơi muốn nghỉ ngơi thôi nhưng mà mẹ lại làm bắt gà vịt làm vậy thì cực quá không có thời gian nghỉ ngơi nói là mai mốt là về chắc phải mua đồ ở siêu thị làm sẵn rồi đem về làm ăn thì cho nó nhanh còn ờ, khi mà hai đứa mà sinh con á do kinh tế ờ, của hai vợ chồng thì cũng không có khá giả cho nên là muốn ờ, gửi con để mà đi làm cho nó thuận tiện thì mẹ cũng có đề nghị là đem con về quê cho mẹ giữ rồi để cho hai đứa đi làm nhưng mà vợ thì lại không đồng ý chuyện đó mà vợ nói là muốn ở gần con với lại ờ, mẹ còn chăm cho bà ngoại nữa ừ, và sức khỏe mẹ cũng không có được tốt cho nên là ừ, không có đồng ý con thánh mẹ thì ờ, lại ờ, hay dựng lẫy mẹ nói cái chuyện gì rồi cuối cùng mà làm mà không đúng ý thì mẹ lại hay lẫy giống như là trước khi đi cái tham gia cái chương trình mẹ chồng nàng dâu á thì mẹ cũng có gọi điện cho vợ mà nói à, mà đi tham gia chương trình này với mẹ nhưng mà vợ lại lại nói là con giữ bắp nữa cho nên là không có đi tham gia được thì lúc đó mẹ cũng đã dựng lễ hết ờ, cả tuần à, khi về sinh nhật về quê chơi ừ, thì mẹ nói chắc là nó chê tao à, què quặt rồi thế này thế nọ để rồi coi làm sao làm xấu mặt nó ừ, thì qua cái chương trình mẹ chồng nàng dâu thì cũng mong là muốn là mẹ và vợ ừ, thông cảm cho nhau và hiểu nhau nhiều hơn đúng không mẹ nghĩ là thấy mẹ vậy rồi sợ Đúng xấu rồi. mặt ha, đó nó có con dạ à, có nó em, con, em lúc nó buồn á à? thì vậy mới buồn á vậy mới buồn nó mới buồn mới nghĩ nó ờ đúng rồi mẹ đâu có bằng người ta thành ra nó đi với mẹ nó sợ mẹ vậy nó không bằng ai nó xấu số mặt nó buồn cái đó đó thành ra mới nói với thằng trai à. là là ai nói cái chuyện đó chị mẹ à. suy nghĩ vậy á nhưng mẹ. mà đâu có tại em em em còn ờ, mới em, xanh đúng, đúng rồi em mới xanh á em còn ờ, nặng ký quá à. Dạ. nên em không mặc trang phục rồi cũng khó khăn dạ. với ờ, bé nó còn nhỏ quá mà đi ghi cả ngày á em sợ nó mệt rồi cái nói thôi vậy thôi ráng đi đi cho mẹ vui cô có mong muốn điều gì với con dâu với con ruột của mình trong ngày hôm nay không thì mong nó bằng sao mà nó là tiền là tặng sao nó được là nó nuôi con nó ăn học rồi thành người à, cho nó hơn mình nuôi con nuôi nó vậy thôi thế này nè à. bây giờ cô đứng lên đi <laughs> con dâu đấy mẹ mong những cái điều đó đó thấy yeah. Dạ. sao nói chuyện mẹ những cái cảm xúc mà nãy giờ mẹ chia sẻ đó Dạ, à, thì tụi con sẽ cố gắng à, sắp xếp à, công việc và sẽ về thường xuyên về chơi với mẹ nhiều hơn. Chỉ mong là mẹ giữ gìn sức khỏe, sống lâu với tụi em. thôi thì mẹ cảm ơn con. Hai mẹ con ôm chặt nhau nào. à, mẹ con có bao giờ ôm cái này chưa? Có. Thôi à? nó về ở thành phố nó về nó ôm. ôm nhau chặt vô nào <laughs> có gì Để... đâu <laughs> ôm hoài chứ về nhà ôm nó hoài cũng... hả dạ lâu lâu nó về á nó cũng nhào vô rồi nó ôm cái à, hồi đó giờ cô có tổ chức sinh nhật lần nào chưa dạ không <laughs> nó về nó hỏi mẹ sinh năm à, tháng nào nè mẹ nhớ không mẹ nó chi vậy nó nói đặng sinh nhật nó thôi đưa tiền để cho xài khỏi sinh nhật cái tiền là phải tại có vì ở nhà mình à, thiếu hụt đủ thứ mà dạ yeah. Dạ. nhưng cái tinh thần á tinh thần rất là cần thì muốn nhưng mà nó tốn tiền tốn tiền á ok lâu lâu <laughs> con dâu nó lo một chút nha hôm nay thì con dâu có chuẩn bị gì nói với mẹ đi nào dạ, dạ con có món quà nhỏ à, để chúc mừng sinh nhật mẹ à, giống như là một cái kỷ niệm mà hôm nay mẹ con mình được à, tham gia chương trình chung và dạ, đây là cái bánh sinh nhật đầu tiên và dạ, con sẽ có nhiều cái bánh sinh nhật nữa cho mẹ Đấy, mẹ con cầm đi hát tặng mẹ đi chúc happy birthday to you happy birthday to you happy birthday birthday, happy birthday to you Con chúc mẹ sinh nhật thật là vui và à, hôm nay giống như kỷ niệm ngày hôm nay đi và mỗi năm cùng ngày hôm nay con sẽ làm sinh nhật à, cho mẹ à, chúc uh, một cái mùa sinh nhật thật là vui vẻ à. hạnh phúc và tràn đầy cái niềm yêu thương cùng với giữ gìn sức khỏe cô nhé một kỷ niệm gửi tặng uh, gia đình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 xin cảm ơn cô và chị đã đến tham gia chương trình ạ à. dạ. dạ cảm ơn cô dạ. Lần đầu tiên trong tháng 11 này, chương trình truyền hình nổi tiếng tại Việt Nam Mẹ chồng nàng dâu chính thức khởi động ghi hình tại California, Hoa Kỳ. Đừng ngần ngại, hãy liên lạc ngay với chúng tôi thông qua trang fanpage Mẹ chồng nàng dâu. Tâm chị cũng khéo lắm. Cái gì sinh nhật này, cái gì cũng tặng mẹ cái này, tặng mẹ cái kia, tặng mẹ tiền mà tiền tiền cũng của mẹ <laughs> xin mời à, xin chào mẹ chồng nàng dâu dạ chào cô à, cô ngồi chào chị ạ à. dạ xin mời chị ngồi mình có thể giới thiệu cho mọi người cùng biết ạ à. chào mc quỳnh linh chào mc lê lộc dạ chào quý vị khán giả xem đài cô tên là gì Tôi tên là Nguyễn Thị Kim Tuyến Kim Tuyến ừ. Đang ở thành phố quận Bình Tân à, Quê mình ở Quy Nhơn Rồi mình vào thành phố Hồ Chí Minh lâu chưa? À, 30 năm rồi Ồ, chúng ta chào đón uh, mẹ chồng nàng dâu đến với chương trình Dạ, xin mời chị ạ Em tên là Phan Mỹ, Phan Mỹ Linh Quê em ở uh, An Giang Dạ em làm dâu được 5 năm Wow, 5 năm chắc mình có em bé rồi chứ ha Dạ, dạ, dạ chưa, đang muốn có Cái ngày đầu tiên mà cô gặp con dâu tương lai đó Cô cảm nhận gì về người con gái này? Lúc đó là con trai 30 tuổi rồi mà ừ, cái nói nó dẫn bằng gái về mà nó không có dẫn Giống như mình cũng đang mong có dâu à, sẵn rồi đó Mình thấy cũng dễ thương cái mình cũng cũng thích Thích liền luôn ừ. Con con cái ngày đầu tiên khi mà chị gặp mẹ chồng tương lai đó Mình ờ, ấn tượng điều gì? Dạ ấn tượng chị người nam á mà lấy ừ. người bác á ờ kỳ kỳ kỳ <laughs> kỳ kỳ á dạ khó cánh á thì mình cứ suy nghĩ vậy người nam à. của ờ. mình suy nghĩ gì đó rồi mình mình thấy mẹ hiền hay dữ hay là không? thầy tiếp xúc lâu dài thấy mẹ hiền dễ thương à. dạ ở đâu cũng có người này người khác chứ dạ. không phải là người miền trung khó tánh đâu những cái ngày đầu tiên mà con dâu về nhà làm dâu đó thì mình thấy khác với những cái ngày trước khi làm dâu không lúc đầu thì nó sợ nó sợ chứ mà sau này thì nó cũng quen dần rồi đó ừ. rồi nấu ăn thì mình nấu thì nó cũng cũng nấu vậy rồi cũng như lúc mà chưa cưới cũng vậy rồi sau này cưới rồi nó về là coi như nó cũng cũng quen rồi mà đa số mẹ chồng nấu cho em ăn không mà ừ. em chỉ phụ thôi nhưng mà rồi mình có tập nấu những cái món mà trong gia đình hay ăn không chị dạ không có mà tập khi mà biết mẹ ăn mới có vừa miệng em cũng không biết nữa trong gia đình mẹ với con thí dụ con nấu gì là trong gia đình cũng ăn luôn mẹ dạ. nấu gì thì trong gia đình cũng cũng ăn luôn thí dụ mà không vừa miệng dạ, thì mẹ giống, có giống như mình chê á chê là bà đói á chê là bà đói dạ. nhưng mà không vừa miệng mình có chỉnh sửa lại cho chị không cô có mà đa số nó nấu cũng được dần cũng quen rồi tại mình vô đây cũng lâu rồi mình cũng quen khẩu vị rồi dạ. mình cảm giác là mình hợp với con dâu điều gì à, mua sắm đi mua sắm ví dụ như là hai vợ chồng nó đi mua sắm hay đi chơi về kêu mẹ đi không mẹ mẹ cũng đi luôn à. <laughs> nhiều khi đi à, kêu mẹ bên đây con dâu hàng chở vợ con đi mẹ đi không đi luôn chơi đi du lịch mình nấu ăn thì à, không biết hợp không biết chị ta có hợp không mà thấy nấu chị ta cũng ăn <laughs> à không dám nói với mẹ tại vì con ăn cũng hơi khó ăn làm khi ảnh cũng chở em con em đi ra ngoài ăn à. mà sợ không dám nói mẹ mẹ nghe mấy công sợ mẹ buồn ở nhà không dám nói cũng ráng ăn gấp dạ, gấp không ráng đó. ăn <laughs> mình cũng nghi nghi lắm chứ nghi nghi mà không có dám nói hả cô không phải không dám nói thì mình để cho con nó tự do thôi cho dạ. mình biết mà ừ. mình biết đó là, thì đó là cái người việt nam mình hay vô đó đó có những người phụ nữ rất là chịu đựng nha mặc dù không vừa lòng cũng ráng chịu đựng nhiều khi chịu đựng cả đời mẹ, luôn á mẹ giờ em sẵn cơ hội để em nói <laughs> là nào giờ mình cũng không dám nói với dạ. mẹ không chị à. khi mà chị về chị làm dâu chị có gặp khó khăn gì không dạ cũng có mà chút chút ừ vì mẹ hơi hơi nhắc nhở thôi à. nhưng mà cũng gắng chịu chịu đựng được dạ dạ à. chịu đựng được sao mình không tâm sự thoải mái với mẹ chồng để mình không có chịu đựng bởi vì á mình chịu đựng một năm hai năm ba năm có thể nhiều khi cố gắng lắm nhưng mà mình còn ở với nhau lâu dài cũng gầy gầy sơ sơ thôi à gầy sơ sơ thôi dạ có giờ la mà buồn không không buồn quá quá lên là ngủ xí <laughs> thôi mà mẹ la xong mà không có để bụng ờ. à. bởi vì nó nếu, nếu mình nấu ăn nhiều khi nó cứ bày bày ra nó còn làm cái gì gọn gọn cho bớt thì nó làm nó cũng dọn nhưng mà tại mình cũng hay nhắc nhở đó. nhiều khi ví dụ như nhiều khi mình đang nấu ăn chứ mà có công việc gì trên lầu là mình phải lên lầu để mình phụ á mà có buồn mẹ chồng cũng im luôn chứ không dám tâm sự vậy chắc tâm sự với chồng nhiều dạ ờ mình ví dụ mà hai vợ chồng có gây lộn với nhau đi rồi nói mẹ mẹ sẽ bên ai đương nhiên mẹ phải bên chồng rồi hả đâu bên dâu đâu nhưng mà ít mẹ chồng nào thương dâu lắm nhiều lúc nhiều lúc cũng la đó là chồng con làm việc rất là áp lực dạ con cái gì hai mẹ con mình cứ cởi mở đi đừng có ví dụ như nói nhưng mà cũng không có gì quá lắm nhưng mà ý như là nhà ít người đâu cứ cái nhiều cái tâm sự vậy thôi chứ ai đâu có ai nữa đâu hai vợ chồng nó thì <laughs> hai chồng nó hai chồng mình hai chồng mình thôi à, tiền điện tiền nước tiền chợ búa này tính sao mẹ lo hết không? tại vì công việc ở nhà mà tiền bạc nó cũng chung không có không thấy à, lúc trước là công, công ty đó là làm xong hai đứa nó cưới nhau về thì mẹ giao lại giao cho lại à nên anh chị cũng khéo lắm cái gì sinh nhật là cái gì cũng tặng mẹ cái này tặng mẹ cái kia tặng mẹ ít tiền nhưng mà tiền <laughs> tiền cũng của mẹ <laughs> không, à, tiền cũng dạ. một chỗ thôi à dạ. hai mẹ con mình có cái kỷ niệm nào mà đáng nhớ với nhau chưa chị có chứ đi đà lạt <laughs> à mẹ con đi chơi chung mà đi vui lắm ờ à. coi như là bạn vậy đó dạ. mẹ thấy mẹ gì dễ chịu lắm nhưng mà nhưng dạ. mà nãy em nghe chị nói mẹ không có thương con dâu không thương dâu là ý là chị hỏi là mẹ có bên bên dâu không đó ý là ganh tị nó mẹ phải bên bên trai em để bên em ờ. nhiều nhiều mà chồng là không có bên trai đâu đúng rồi bên dâu không à đúng rồi thương con như là con, con gái của mình ừ, dạ. nhưng mà ít lắm <laughs> ít lắm ít lắm hả dạ sẵn cơ hội em nói luôn à ừ nói nè nói đi mai mốt mẹ thương con nhiều nhiều hơn dạ mẹ thương con nhiều nhiều nha rồi <laughs> mai mốt mẹ thương con như con gái cho mai mốt em gái đi rồi là còn con với ai đâu dạ à, tại vì em gái mà con lớn rồi nó cũng đi, đi riêng tại vì nó có nhà riêng rồi mà à chứ nếu cái gì cũng sợ và cái gì cũng lo thậm gì cũng canh á là mệt mỏi lắm thậm chí cái chuyện gì cũng đối phó là mệt lắm nhưng mà nãy em nghe chị nói là mình ở làm dâu mẹ 5 năm mà chưa có em bé rồi không biết dạ. mẹ con có chồng không dạ mẹ rất trong nhưng ừ. mà tại vì hai đứa lo làm ăn á ừ. hết năm nay mới ờ, sanh con bây giờ mẹ cũng mong cháu lắm rồi <laughs> à, mình không sanh là do mình à, mình không muốn sanh hay dạ. như thế nào dạ em chưa muốn sanh tại em muốn lo làm ăn á xong rồi em mới sanh cũng là cũng cũng có một cháu mà chẳng may cháu bị mất á cho nên cho nên nó giống như là lên chương trình không muốn nói sợ đau lòng á à, lúc trước cũng có một mà bé bé bị lên ba tuổi bị mất ừ, cho nên nhiều khi nó cũng buồn là không dám nói ờ, Chị buồn để chuẩn bị là để mà à. đón nhận em bé khác thôi cầu mong mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với gia đình ha hay tổ chức sinh nhật cho mẹ không dạ có gia đình à. mình hay làm ờ, như nào chị như gia đình với gia đình ra quán rồi như đặt à, mấy mâm vậy đó à. anh thấy rằng em ở trong em em hay chịu đựng đó nhiều khi chịu đựng một mình nó nó căng thẳng á nó bị à, stress á có không không mẹ ra xong rồi thôi à có dịp được lên chương trình mẹ chồng nàng dâu à. rồi à. mình có cái điều gì mà đó giờ mình chưa nói hay là mình chưa chia sẻ được với mẹ mình nói luôn đi không biết sau nay có thể ờ, làm hai mẹ con mình gắn kết với nhau nhiều hơn nữa nãy mẹ thương con nhiều hơn, nha <laughs> không một chút đó cũng được dạ. anh nghĩ rằng có gì mình cứ nói ra dạ. Ờ, mẹ cũng coi như là bạn mà mẹ cũng rất là là, là thoáng luôn mai mốt uh, lâu lâu ôm mẹ chồng ngủ đêm hai đêm tâm sự có ôm hoài luôn á hoài luôn hả ôm măng vú hoài luôn <laughs> cái lúc mà chồng à, tối mà đi bữa nào mà đi à, không về thì hai mẹ con ngủ chung à hay đó cha cha cha bà ngủ riêng <laughs> đêm đó ông già trông giận lắm á dạ dành luôn mất tiêu luôn phần luôn thôi <laughs> vậy cũng được á à, cô rất là nhiều bây giờ là hai mẹ con ôm chặt với nhau cái nữa đi đó bây giờ có mong muốn thay đổi điều gì không mong muốn mẹ cái gì không với à, sẵn sinh nhật đây á ừ, con tặng cho miền sợi dây tặng sợi dây hả dạ wow cướp rồi hả cướp tặng đi lấy ờ, hả lấy tặng đi lấy đi dạ lấy xong rồi Trời À trời ơi Tưởng cái cọng dây bự bự mới đang đeo Ai vậy mới nhét đâu dưới á Cọng ờ, dây Lấy lúc dưới đây nè ờ. Lấy ra Rồi đeo cho mẹ đi Dễ thương quá Wow hình mặt Phật đẹp lắm nha đẹp mẹ quá cô cảm à, cảm giác thế nào trong giây phút này thấy cảm thấy vui tại vì à, nhiều khi người ta cứ nghĩ một, một miền chứ mà mình sống giờ cũng như miền nam à đúng rồi đúng như hai đứa con của mình là hồi nó vô mới có 5 tuổi bây giờ cũng, nó cũng đâu nói tiếng trung đâu có, mình ừ, có mong muốn con dâu điều gì không con thương con dâu như là con gái á là nhiều khi nó nó nói vậy thôi chứ ở nhà mẹ con cũng như bạn bè vậy đó à, vậy là tốt rồi ha chúc cho gia đình chúng ta mãi mãi như thế à, mãi mãi hạnh phúc dạ. à, sớm có tin vui ha dạ. thành công hơn nữa trong cuộc sống dạ. một kỷ niệm à, để à, nhìn các cháu chứ mẹ mong cháu lắm luôn con à, con, con sẽ tranh thủ sớm cho mẹ vui à, cũng đừng tạo áp lực cho cô con dâu của mình đôi khi áp lực quá bị stress đó ha một cái kỷ niệm để nhớ về chương trình lâu lâu nhìn hình này nhớ quyền linh lê lộc ha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 cảm ơn chương trình